bác nào mà đã mua cái bộ hột tài xỉu trong bên cơ sở sơn tài xỉu bên em rồi các bác cũng đã biết cái độ hiệu quả của nó rồi đúng không ạ nó cũng không khác gì những cái bộ hột đấu trường 2020 hay là bộ hột chắc cây mất hí cả cái bộ hột này do tự tay em làm ra chứ không phải là cắt CNC vậy nên là các bác yên tâm có thể đánh CNC thì nó không khác gì hột trợ rồi đúng không ạ còn hột này em làm hoàn toàn thủ công bằng tay các bác nhá bo bộ hột cũng đều có tỷ lệ hết với cái bộ hột này em đảm bảo cho các bác hột đi đều giữ tài giữ xỉu thầy muốn các bác lắc hột lên tài xuống xỉu được và khi nào mà các bác sở hữu cái bộ hột tài xỉu trong em sẽ chia sẻ cho các bác cái cách để các bác có thể lắc bộ hột này đi theo ý muốn của mình còn các bác nào mà nhận hột về mà các bác không ưng các bác có thể alo cho em em đổi hột lại cho các bác thoải mái luôn bác nào mua rồi thì các bác cũng đã biết còn nếu bác nào mà muốn được tư vấn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 vừa nãy tài đây là xỉu này tài này xỉu này tài này được chưa ạ bộ hột nó đi rất là đều đúng không ạ em sẽ lắc thử cho các bác chén tài à, em sẽ lắc thử lắc giữ tài cho các bác này một vài chén nhé đây một tài